Rồi hello xin chào bà con và cô bác quay trở lại với kênh Phạm Hưởng Vlog kênh phong thủy tử vi trọn đời và cũng là kênh Hắc Long TV2 của Phạm Hưởng nhé thì à, bữa trước thì Phạm Hưởng đã chia sẻ cho bà con cô bác về cái vấn đề đó là à, cải mộ nhé về vấn đề phong thủy khi khi cải mộ cần chắn cần lưu ý những vấn đề gì thì Phạm Hưởng đã chia sẻ rồi nhé thì hôm nay Phạm Hưởng tiếp theo chia sẻ cho bà con về vấn đề là âm chặt khi chúng ta an táng an táng người đã khuất Đấy. thì nếu mà chúng ta thì à, xem phong thủy về vấn đề an táng người đã khuất làm sao cho phù hợp với địa thế địa hình Đấy, thì nó sẽ đem lại thuận lợi cho cho cho cho cho người đã khuất thì thì, thì à, sống như là người đã khuất đó, thì à, phải yên thay Đấy, nghĩa là khi được chôn cất thì thì phải được yên thay thì là phải chôn vào những cái nơi chúng ta an táng vào những cái nơi mà có sinh khí thì sẽ đem lại uh, đem lại cái cái, cái cái cuộc sống thoải mái và không lo nghĩ gì nữa có nghĩa là khi uh, an táng người chết thì sống chết rồi thì phải sống ờ, yên thay thì yên thay rồi thì mới có thời gian nhá, thì mới phù hộ độ trì cho người còn sống nhé thì hôm nay Phạm Hưởng chia sẻ cho bà con về cái vấn đề âm chặt mà khi chúng ta mà và an táng người đã khuất thì lên lưu ý những cái điều như sau nhé thì bà con đã biết đó, thì khi chúng ta mà an táng người đã khuất thì chúng ta phải tìm được cái địa hình tốt phù hợp nhé rồi là những nơi mà có sinh khí tốt này thì để người khuất được ra đi thanh thản nhé thì hôm nay phòng hướng chia sẻ luôn về cái âm chặt thì tất cả có 5 cái loại địa hình nhé ở đây có 5 loại núi kỵ đặt bộ nhé thì bà con lưu ý dùng phẩm hưởng nhé thì khi chúng ta mà chọn cái địa hình tốt thì sẽ đem lại nhiều may mắn cho người đã khuất và người còn sống nhé thì đây thì ở đây phòng hưởng chia có 5 loại núi uh, kỵ đặt uh, mộ này có nghĩa là không được an táng người đã khuất vào có năm cái vị trí núi này nhé thì ngũ bất táng còn gọi là ngũ hại chỉ có 5 loại núi không tụ khí an táng sẽ bất lợi bà con nghe thấy không có nghĩa là khi chúng ta đặt vào đặt an táng người đã khuất vào năm cái chỗ này mà không có khí nhé là không có khí thì sẽ không sẽ bất lợi cho người đã khuất nhé thứ này quát phát trong sách táng thư viết là ngũ hại bất thân ý chỉ là năm loại núi không nên an táng gồm đồng sơn đoạn sơn thạch sơn độc sơn và quá sơn thứ nhất đồng sơn là màu đất khô cháy cây cỏ không mọc được núi chọc núi như vậy thì đất khô mặt kiệt không thể sinh khí vì vậy không nên chôn người đã khuất ở nơi này nhé có nghĩa là không được an táng người đã khuất vào cái nơi mà đồng sơn này ấy đất khô cằn này, nứt lẻ này thì nó sẽ thoát khí nó không sinh khí được thì khi chúng ta chôn cất người đã khuất vào cái nơi đồng sơn này cái địa hình này rất là không tốt nhé đấy là những nơi ờ, đồi núi ấy hay là những nơi mà khô đất mà nứt lẻ nhé là không có tốt nhé rồi tiếp theo phạm hữu chia sẻ luôn cái số 2 này cái số 2 đây này là đoạn sơn này cái đoạn sơn ở đây là chỉ thế núi gãy ngang này sinh khí đi theo mặt đất này thế mặt bị gãy này sinh khí thì bị đứt đoạn có nghĩa là sinh khí sẽ bị đứt đoạn nhé vì vậy không nên chôn cất đấy thì ở ở cái đoạn sơn này á chỉ thế núi gãy ngang có nghĩa là khi nó bị gãy ngang thì cái sinh luồng sinh khí của nó cũng sẽ bị đứt đoạn đấy rồi nó sẽ thì như thế thì nó sinh khí thì nó khí đi sẽ không ân đều nứt đoạn thì nó không tốt cho những những ờ, cho cái nơi ờ, nơi nơi an táng không tốt nhé tại cái nơi sinh khí là không có không có sinh khí sinh khí bị đứt đoạn như vậy là không có tốt để bà con cô bác không lên chọn địa hình là đoạn sơn để mà an táng người đã khuất nhé rồi phòng hướng chia sẻ tiếp theo đó là cái số 3 này là Thạch Sơn nhé Thạch Sơn ở đây có nói về là nói là núi đá đấy nhé. Thạch Thạch là đá đấy đấy là sơn đấy đấy là núi đá ý nói là đất kết huyệt này đấy, đất kết huyệt không thể là vắt núi treo neo hoặc là núi đá thô nhấp nhô đấy, đây là nơi oán khí trong núi đá sinh ra đất nhiều sát khí vì vậy không lên an táng tuy nhiên nếu chất đá mềm vẫn vân đá ẩm mượt màu sắc tươi đẹp là cát địa nhưng nói chung thì thực phẩm thực sự ra thì về cái như thế thì khó và khó lắm nhá thì bà con cũng thôi đi cái, cái nơi thật sơn này thì chúng ta cũng không nên trùng cất tại vì nó là vắt đá treo leo mà chúng ta ví dụ ví dụ cho nó cho nó đẹp đi nữa cho ví dụ là vân đá ẩm ướt này màu sắc tươi lại thì nói chung là cũng không lên tại vì khi chúng ta mà ăn tháng người đã khuất ở nơi mà vắt đá núi đá rồi là treo leo như thế này nhiều khi là à, mình đâu có thể biết được là núi đá này nó chắc có vững hay không hay là mai mốt nó lại lứt nó lại lẻ rồi nó nó lại đổ nó lại vỡ nó chồng chất lên nên là cái người đã khuất cũng không thể sống yên được nó chẳng may lại chôn vào cái chỗ nơi núi đá mà nơi nó thần thuộc dạng là là là, là, là núi nửa nữa thì thôi rồi nhá bà con nên lưu ý một điều rằng là không lên nhé không lên và ờ, chôn vào cái nơi này nhé rồi tiếp theo đó, à, cái số con số 4 thế này thì à, cái nơi tiếp theo không được à, an táng người đã khuất là nơi quá sơn số 4 này là núi quá sơn quá sơn ở đây là thế núi là không rừng Đấy. giống như là lao đi khí cũng giống như là khắt ra đi do vậy mà sinh khí không còn những nơi như thế không nên an táng à, có nghĩa là cái à, thế núi mà quá sơn thế núi không rừng có nghĩa là cái thế núi mà nó nó meo móp mà nó không được to vững không được tròn ấy hầm hiu ấy thì là nó giống như là một ngọn gió nó lao đi vun vút thì ờ, cái khí của nó cũng giống như vậy Đấy, nó sinh ra khí khí cũng không được tốt cho bà con nữa. khí cũng không có tồn tại được thế là chúng ta cũng không là lên an táng người đã khuất ở cái nơi quá sơn là cái núi thuộc dạng là núi ờ, cái núi mà núi ờ, vắt núi treo leo đấy. đấy thì cũng không có tốt nhá rồi ờ, tiếp theo phạm hưởng chia sẻ này cái, cái núi thứ năm ở đây là, là độc sơn này cái độc sơn ở đây là mặt long cô độc núi không có thế bao bọc huyệt mộ các dòng nước không tụ không có núi tiểu thổ nhưng không có núi thiếu thổ này núi thái tổ này núi phụ mẫu này nơi như thế thì chỉ nên xây đền chùa miếu mạo và không lên an táng người đã khuất nhé thì cái cái núi cái cái, cái, cái địa hình ở Độc Sơn này thì mặt long cô độc núi không có thế bao bọc huyệt mộ có nghĩa là đây cũng thuộc dạng là một loại thế núi này cũng uh, treo leo này cũng không có thế nghĩa là nó không được vuông nó không được vuông nó không được ngay thẳng cho lắm nhé thì bà con cũng không nên an táng người đã khuất ở các nơi uh, độc sơn này những cái mảnh núi cao chót vót như thế này thì chỉ nên là xây những cái nơi đền thờ hay là miếu này miếu thái thiếu tổ này núi thái sơn này hay là núi phụ mẫu này Đấy, hay là những cái uh, uh, những uh, những cái miếu nằm ở trên cao ấy thì chỉ được là những miếu này thôi nhé miếu phụ mẫu này thái tổ này đó thì bà con lên xây miếu và xây đền thờ ở trên cao thì được chứ còn cái nơi độc sơn này thì vắt núi treo leo rồi là cái đường đi hiểm trở lên dốc rồi là nó không có bằng phẳng không có ngay thẳng nó cứ quằn ngoèo nhá thì à, đem lại à, cái cái cái cái cái, à, cái thế cái địa thế của chúng ta an táng cũng không tốt thì phạm hưởng cũng chia sẻ luôn thì cũng không lên nó không lên là chúng ta an táng vào cái nơi này nhé thì bà con lưu ý cho phạm hưởng nhé Đấy. thì đó phạm hưởng hôm nay cũng đã chia sẻ cho bà con về cái âm chặt về cái năm cái địa hình không nên an táng người đã khuất thì à, đợt trước phạm hưởng cũng đã chia sẻ cho bà con cô bác về vấn đề cái video đó là à, phong thủy âm chặt mà khi cải mộ Đấy cần tránh những điều gì thì ở trong cái video đó thì phạm Hưởng đã nói rồi Đấy, khi cái mộ thì như thế nào điều cần chắn thì hôm nay phạm thủy cũng đã chia sẻ xong cho bà con về với vấn đề đó là an táng người đã khuất như thế nào và cái địa hình chúng ta chọn cái địa hình như thế nào nhé thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nên chọn cái địa hình là là đất bằng thẳng đất bằng đất thẳng nhé rồi là khi đấy đất bằng đất thẳng thì nó sẽ khi chúng ta đào mộ thì chúng ta đặt đặt hạ huyệt xuống thì nó sẽ bằng phẳng nó không bị nghiêng bị ngã à, cũng không bị à, không bị à, núi đá này nọ nhấp nhô này hay bị nứt bị lẻ này thì những địa hình thế phòng bằng phẳng như thế thì nó rất là kín rất là kín để sinh khí thì nó sẽ sinh khí ra nó sẽ bao bọc được cái thân người nhé thân thể thể xác nhé sinh khí trong đó nó sẽ bao bọc được nhé thì đó là tốt cho cho vệ sinh khí nếu mà người an táng và người đã khuất về những nơi mà âm chặt tốt như thế thì sẽ đem lại rất là nhiều lợi ích cho con cháu sẽ phù hộ độ trì công dân sự nghiệp rồi là tài lộc về bình an cho gia đình rất là rất là rất là nhiều nhá. thôi phạm hưởng xin ờ, kết thúc video tại đây nhé thì bà con cô bác thấy cái video này hữu ích thì chia sẻ cho mọi người cùng biết mọi người cùng tham khảo để biết đường để chúng ta tránh nhớ người ta cũng có cái câu là có thờ có thiên có kiên thì mới có lành nha bà con nhé thì đó phạm khởi cũng chỉ muốn là chia sẻ những cái gì tốt đẹp ý nghĩa để cho bà con cô bác tham khảo để biết để biết đường mà tránh nhé thì thôi ờ, phạm hưởng cũng kết thúc video tại đây nhé thì bà con nhớ là đăng ký kênh ủng hộ cho phạm hưởng nhé rồi xin chào bà con và cô bác nhé